Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phùng Xuân Nhạ đang tiến sát tới cửa nhà Lao, chạy bằng cách nào? Hiện nay có hai nhân vật lớn đang bị đẩy ra khỏi khu vực chờ sổ khám, đó là ông Nguyễn Thành Phong, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và ông Phùng Xuân Nhạ, cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo của Việt Nam. Ông Nguyễn Thành Phong chờ sổ khám ở ghế Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, còn ông Phùng Xuân Nhạ thì chờ ghế Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Đây là hình ảnh ông Phùng Xuân Nhạ được cho rằng đang chuẩn bị vào khám. Khi ông Nguyễn Thành Phong bị đẩy ra khỏi chiếc ghế Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thì xem như sự nghiệp chính trị của ông kết thúc. Còn khi ông bị đẩy ra khỏi ghế Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương thì số phận của ông gần nhà lao hơn bao giờ hết. Nếu may mắn, ông được về nhà với vợ con, nếu không may mắn thì vào tù như ông Nguyễn Đức Trung. Tương tự như vậy, ông Phùng Xuân Nhạ sau gần 2 năm ngồi chiếc ghế dự bị để sổ khám, giờ đến lúc ông Trọng đẩy ông Nhạ ra khỏi ghế chờ. Ông Nhạ hiện nay đang đối mặt với nguy cơ bị bắt vào tù như Nguyễn Thành Long hay Chu Ngọc Anh là rất cao. Có thể nói Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nát bét từ thời ông Nguyễn Thiện Nhân làm Bộ trưởng cho đến bây giờ. Nhưng ông Nhạ lại còn bị các ông khác thì hạ cánh an toàn. Nhưng ông Nhạ thì không được như vậy. Hôm 24 tháng 10, tại trụ sở Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Tổng Bí thư của Đảng Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Phùng Xuân Nhạ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cựu Ủy viên Trung ương Đảng, cựu Bí thư Ban Cán sự Đảng, cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khi ông Nhạ bị đưa ra khỏi chiếc ghế Phó trưởng Ban Tuyên giáo thì đấy là dấu hiệu ngày phán xét cuối cùng đang đến gần với ông cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cửa nhà tù chưa bao giờ gần với nhà ông Phùng Xuân Nhạ đến như thế. Đây cũng chính là lúc mà ông Nhạ đang lo chạy trọt như thế nào để cho thoát thân. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Thể đang rất hiểu ông Tổng Trọng. Con người của Nguyễn Phú Trọng muốn mọi người phải tung hô ông ấy. Với dân thì ông Trọng cần phải tung hô ông là người liêm khiết nhất, là người chống tiêu cực mạnh nhất với quan chức cấp cao thì ông Tổng muốn họ thừa nhận uy quyền tuyệt đối của ông. Với những quan chức thất sủng thì lời ăn năn và xin ông Tổng tha thứ là cách hay nhất đánh vào cái tôi của ông Tổng nhằm mục đích được giảm nhẹ hình phạt. Rất nhiều quan chức khi ngồi tù thì mới bù lu bù loa xin ông Tổng tha tội. Những người như thế có thể kể ra như Trương Minh Tuấn, Nguyễn Bắc Son, Vũ Huy Hoàng, Đinh Đa Thăng, Trịnh Xuân Thành, vân vân các quan chức cấp cao, họ đều hiểu tâm lý của ông Tổng Bí Thư và đánh vào đấy để hỏng được ông xử nhẹ tay. Tuy nhiên các ông ngồi tù khi ra tòa mới ăn năn, với ông Trọng thì xem ra đã quá muộn. Mới đây, cụ thể là vào ngày 21 vừa qua, ông Nguyễn Văn Thể bị cho bay chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhưng vẫn lên tiếng cảm ơn ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã xem xét hoàn cảnh, điều kiện cá nhân và bố trí công việc mới cho ông. Thực ra, ông Nguyễn Văn Thể thừa biết ông Trọng đã đá văng chức bất kỳ của ai và ông bố trí công việc mới mà nhiều người hay nói đùa là ngồi ghế dự bị cho đến khi bị bắt vào tù. Ông Đinh Đà Thăng từng bị đưa vào Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương trước khi bị bắt vào trong nhà giam. Ông Nguyễn Thành Phong cũng như thế và ông Phùng Xuân Nhạ cũng không ngoài quy luật chung như vậy. Đây là hình ảnh liệu ông Phùng Xuân Nhạ sẽ làm gì để tránh được bị vào nhà giam. Có người thì cho rằng ông Trọng không cần tiền nên hốt núi tiền hối lộ ông đưa chưa chắc gì ông đã nhận. Ông Trọng không cần chức, không cần quyền nữa. Cái mà ông Trọng đang rất cần là sự thừa nhận của xã hội và sự thuần phục vô điều kiện của quan chức cấp thấp. Không biết ông Phùng Xuân Nhạ có thấy cách làm của Nguyễn Văn Thể là hay hay không? Lên tiếng năn nỉ ông Trọng, đấy là cách duy nhất hiện nay để tránh bị tống cổ vào nhà tù sau khi hết thời gian ngồi chờ đợi.